hôm nay tôi muốn gửi đến anh em cái à, hai cái mẫu máy đánh bài mới nhất hiện nay đó chính là dòng máy đánh bài CVK 600 bản C hay còn gọi là máy đánh bài iPhone đây máy thì à, rất là đẹp nó giống như cái điện thoại iPhone chúng ta vẫn đang à, này là iPhone 8 nhìn mắt camera này lồi và tất cả các hình minh hàng trước của nó mặt trước nhìn rất giống trước ờ, iPhone 8 ấy. đây là dòng CPK 600 bản C cái bản đặc biệt để chúng ta chơi những cái trò nó khó một chút như là binh sập sám này hoặc là bài tá ờ, lả hay còn gọi là bài phỏng và một dòng nữa cũng rất là mới đây đây chính là dòng A2 hôm nay tôi sẽ test thử cho anh em ờ, qua một số trò được chúng ta chơi rất là phổ biến ví dụ như là bài à, cào này, bài liêng bài binh sập sám ở đây nó là cái tai nghe của nó ấy. khi sử dụng cái à, máy này chúng ta sẽ kết hợp với lại cái tai nghe tai nghe tai nghe đây nó rất là nhỏ Đó. chúng ta đưa vào trong lỗ tai và qua cái máy này nó sẽ báo cho chúng ta biết tụ của nhà nào lớn nhất hoặc điểm nhà nào lớn nhất còn đây là những cái bộ bài tất cả những cái mẫu bài mà bên ờ, cơ sở chúng tôi đang có bài kim cương này bài đô la hoặc là bài ờ, xanh hay còn gọi là bài SK bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số trò để ờ, anh em thấy sự hiệu quả của cái máy này nó như thế nào đây nó là một bộ bài SK bình thường này nó giống như bao bộ bài chợ đây bài rất là đẹp anh em nhé về cái cách sử dụng thì khi vào chơi anh em chỉ cần bật cái máy lên trên đây nó có rất nhiều những chức năng giống như một chiếc điện thoại smartphone bình thường và chúng ta sẽ có một cái mã đăng nhập có cần có mã đăng nhập này thì mới có thể đăng nhập vào trong ờ, máy được và chúng ta sẽ vào đăng nhập thì trên này nó có rất nhiều những cái ờ, chế độ này. Đó. tất cả những cái trò chơi thường dùng này đã mua các trò chơi nâng cấp này thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái bài ờ, mã 3005 hoặc đây nó là những cái trò chúng ta hay chơi này ba cây này bài binh 13 lá này ba cây Việt Nam này Rồi bài uh, à, phỏm bài cào rất nhiều bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số trò ví dụ như là bài à, ba cây gọi là ba cây uh, hay còn gọi là bài cào anh em nhé. tôi sẽ để chế độ 5 người và báo hai nhà có là nhà lớn nhất và nhà hai nhà lớn nhất tôi sẽ để chế độ ờ, loa đây để test thử cho anh em xem Đó. khi chúng ta sử dụng cái máy này thì chỉ cần để cái máy đây một là chúng ta để cái máy trực tiếp xuống dưới này và đặt bộ bài đối diện với nó để cho xuống này người ta canh đó 52 này để dọc cũng được ngang cũng được anh em nhé đây anh em để dọc bộ bài như này cũng được máy vẫn báo anh em nghe 43 hoặc để ngang 43 có nghĩa là gì 43 có nghĩa là nhà số 4 lớn nhất và nhà số 3 lớn nhất thì đây giờ hiện tại là đang chơi 5 người tôi sẽ chia thử 5 nhà 43 có nghĩa là nhà số 4 lớn nhất xong đến nhà số 3 đó anh em thấy đúng chưa máy báo là 43 4 là nhà này đây là 8 điểm nhà số 3 này 2 điểm nhưng mà có Zizo nhà này cũng 2 điểm nhưng mà không có rô nhà này cũng 2 điểm nhưng mà rô thì nhỏ hơn còn nhà này thì là bù không điểm tôi sẽ test thử cho anh em à, một hai bàn nữa anh em nào cần tìm hiểu về à, sở hữu cái dòng máy à, sản phẩm máy đánh bài này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé ba một khi chúng ta đặt xuống 31 có nghĩa là báo nhà số 3 lớn nhất so đến nhà số 1 nếu như chúng ta bán cái được ấy, thì tôi sẽ bán cái về tôi là nhà số 3 1 2 và 3 nhà tôi sẽ lớn nhất này Đó. nhà tôi là có được 8 điểm nhà này 5 khi đặt bộ bài xuống máy đã báo rồi anh em này nhà tôi 8 nhà này 6 đó anh em nhìn những nhà này xem một nhà 5 nhà này cũng 5 nhà này 4 đúng chưa đây đó. rất là hiệu quả tôi sẽ thử cho anh em xem một ván nữa khi chỉ cần chúng ta đặt bộ bài xuống để máy đây và đặt bộ bài xuống như thế này đó là máy đã báo rồi đúng không ạ năm có nghĩa là nhà số 3 lớn nhất và nhà số 5 nếu như trường hợp người ta không cho chúng ta bán cái chúng ta sẽ bớt lá đi đó. nếu về muốn về mình chúng ta sẽ bớt lá đi là trừ đi sẽ là nhà số 3 sẽ là về tôi vì tôi bớt đi ba lá một xin lỗi bớt đi hai lá nữa để tôi ờ, test lại ván này vẫn là 3 năm nữa nếu muốn về cho tôi ờ, cái về tôi thì tôi sẽ bớt đi hai lá này 1 2 3 4 5 Đấy, anh em thấy không? Nhà tôi lớn nhất này, 8 điểm. Nhà này cũng chỉ là 7 thôi. Nhà này 4. Nhà này 5, còn nhà này thì một điểm. Có rất nhiều chế độ cho anh em lựa chọn. Vừa rồi là tôi để chế độ báo hai nhà lớn nhất bây giờ tôi sẽ chuyển sang chế độ là báo một nhà có là chỉ báo một nhà lớn nhất thôi và tôi sẽ chuyển chế độ chơi 8 người đi khi chúng ta vào chơi thì có thể chúng ta tắt cái camera này đi tắt màn hình khóa màn hình lại để cho người khác không biết được là chúng ta đang sử dụng máy bài còn chiếc máy này thì vẫn hoạt động bình thường 5 có lẽ nhà số 5 lớn nhất tôi sẽ chia thử 1 2 3 4 5 6 7 và 8 đây đúng không ạ đây anh em nhìn này 1 2 3 này 4 là nhà số 5 đây nhà số 5 là 7 điểm đúng không ạ còn tất cả những nhà khác là bé hơn đó anh em thấy cái sự hiệu quả và chính xác của chiếc máy này như thế nào không cần chúng ta phải để vuông vắn bộ bài như những cái à, dòng sản phẩm máy à, trước kia mà chúng ta để bất kỳ góc nào cũng được đúng chưa hoặc là để không cần phải để vuông bài vắt bình thường như này đó cắt đi này khi đây là tôi đang cắt đi này. có thể do cái chế độ chờ của máy vì máy này là máy chưa mua nên nó sẽ để tôi đặt lại vì do đây là dòng máy uh, chưa mua game nên máy mới hoàn toàn nên uh, khi chơi thì chúng ta um, thời gian chờ để test máy thì máy nó sẽ khóa tự động còn về chế độ tăng giảm này số người anh em anh em chỉ cần bấm cái nút tăng giảm âm lượng thôi đó như 8 người này đó tăng âm lượng là tăng số người đó Đấy, bây giờ đang để chế độ 6 người khóa màn hình lại và để đây 5 máy đang báo số 5 là lớn nhất đúng không ạ 1 2 3 4 5 6 nhà đó nhà này 9 điểm đúng không? anh em nhìn nhà 9 điểm lớn nhất 9 điểm còn lại những nhà này rất là nhỏ nhà chỉ 7 nhà thì 6 đấy, đấy là cái sự hiệu quả uh, của cái dòng máy đánh bài A2 còn ở cái clip sau thì tôi sẽ uh, giới thiệu với anh em về cái dòng uh, sản phẩm máy đánh bài iPhone hay còn gọi là CVK 600 bản C một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này.